Đức Phật Bồ Tát Hôm nay, con xin đem hai cuộn kinh địa Tàng chép tay để cúng dường lên chư Phật Bồ Tát. Nguyện đám công đức này hồi hứa khắp chúng sanh, sớm trở thành Phật đạo. Con xin cung kính, xin cung thỉnh kinh địa Tàng Bồ Tát Bộ Nguyện chép tay, xin đa và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 xưa tang vương bồ tát nam mô đại nguyên địa tạng vương bồ tát nam mô tang vương bồi mô tát nam mô địa tạng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam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 hồ thái nguyên đưa tang vương bồ tàng đại bi đại 三么地所行。